Đặc sản Hà Giang luôn là thức quà nước lòng du khách gần xa, không chỉ bởi cái tên mà còn ở nét đẹp văn hóa bản làng, được lông vào ẩm thực địa phương. Hãy cùng Hà Nội BST Travel khám phá ẩm thực của mảnh đất Hà Giang này nha! Một là bánh cuốn trứng, nơi miền đá lạnh Hà Giang, người ta phải ăn món gì thật nóng, thật cay để chống chọi không khí u ám tỏa ra từ đá núi. Nhưng bánh cuốn trứng, đặc sản của miền địa đông tổ quốc này lại là món lạnh. Dùng cùng chén nước lèo ninh xương nóng hổi, ngọt lừ, bánh cuốn trứng Hà Giang ngon là do sự kết hợp của bột bánh dẻo vừa đủ, chân thịt đậm đà, đặc biệt là bát nước chấm có vị riêng biệt. Hai là lẩu gà đen, cũng chỉ là món lẩu như bình thường, nhưng nguyên liệu chính là gà đen, một loại gà nổi tiếng của người Mông, ăn kèm với các loại rau đặc sản vùng cao như cải mèo, bò khai, trong tiết trời xe lạnh của vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Ba là thắng cố, mùi thơm của thảo quả, hạt sủi và củ sả, quyện với vị béo ngậy của thịt làm ấm lại không gian giữa thời tiết xe lạnh. Đàn ông Mông đi chợ Đồng Văn đều mong được ăn một bát thắng cố, uống vài bát rượu với bạn bè. Người ta quan niệm ai có nhiều bạn thì người ấy được mời nhiều rượu. Người nào say khi về chợ là người tốt bởi có nhiều bạn. Bốn là cháo tẩu. Ở Hà Giang có nhiều món ăn độc đáo khiến du khách đã một lần tới đó đều không thể nào quên được. Cháo đắng hay cháo tẩu là một loại ẩm thực như thế, rất đáng nên thử. Năm là bánh tam giác mạch, một loại bánh rất thơm ngon. Và cuối mùa hoa tam giác mạch, người dân địa phương sẽ thu hoạch hạt cây rồi bán lại cho các hợp tác xã với giá khá cao. Điều này giúp người dân có thêm thu nhập. Loại hạt này rất nhỏ, chỉ bằng một nửa hạt đậu đen. Vì được trồng trong tự nhiên nên tam giác mạch nơi đây không bị tác động bởi hóa chất độc hại sau là tháng rền, nên đồng văn giữa thị trấn thu hút gió mùa đông mà được cười bên bếp lửa ăn bát tháng rền. Thật không có gì ấm áp và thú vị bằng phải không các bạn?